À, kính thưa quý vị và các bạn, à, sau lưng tôi là dự án The River Thủ Thiêm, một dự án thuộc Thủ Thiêm, tổng vốn đầu tư lên tới 9.000 tỷ. The River Thủ Thiêm tọa lạc ngay lô 3.15 cộng 3.16 khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chân cầu Thủ Thiêm và Nguyễn Cơ Thạch. Dự án nằm ở vị trí giao nhau của năm địa điểm trọng yếu nhất của bán đảo Thủ Thiêm, quận 2, đó là ngay chân cầu Thủ Thiêm 1 và mặt tiền đường Bắc Nam, mặt tiền đường Đại Lộ vòng cung Thủ Thiêm, kinh số 1 và mặt tiền sông Sài Gòn. Từ vị trí dự án The River kết nối đến trung tâm quận 1 và các quận trung tâm rất dễ dàng. Từ The River qua Bình Thạnh chỉ mất 3 phút di chuyển. Di chuyển qua cầu Thủ Thiêm 2 hoặc hầm Thủ Thiêm tới quận 1 5 phút. Di chuyển cầu Thủ Thiêm 3 qua quận 4 thời gian 7 phút. Di chuyển qua cầu Thủ Thiêm 4 đến quận 7 10 phút. Ngoài ra, điểm cộng của vị trí dự án là giáp bên sông Sài Gòn thoáng mát, là một trong những dự án sở hữu vị trí đẹp nhất Thủ Thiêm. Về thông tin dự án The River Thủ Thiêm quận 2, thiết kế độc đáo và mang lại giá trị lâu dài cho các đối tác đầu tư. Chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu Bắc Thủ Thiêm, nhà thầu thi công Cofico, tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 3,5 hecta, quy mô dự án 6 tòa tháp căn hộ cao từ 12 đến 24 tầng, sản phẩm chính là căn hộ, nhà phố thương mại, shop house, biệt thự trên cao như Sky Villa và Win Villa. Giai đoạn 1 sẽ triển khai 3 tòa tháp bên khu đất 3.15. Tổng số căn hộ là 1.140 căn hộ cộng 15 căn shop house. Loại diện tích Căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích 57m2 Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 84m2 Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 125m2 Căn hộ 4 phòng ngủ có diện tích 185m2 Sắp Hào có diện tích từ 205m2 đến 1059m2. vườn Villa có diện tích từ 277m2 đến 380m2. Dự án khởi công vào tháng 12 năm 2019. Về tiện ích, dự án The River Thủ Thiêm được thiết kế theo phong cách châu Âu, tích hợp nhiều tiện ích năm sao, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí hiện đại của cư dân, là dự án căn hộ cao cấp. Giá trị của khu căn hộ không chỉ thể hiện ở thiết kế nội thất đẹp, cao cấp xây dựng các hệ thống tiện ích đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sống tại căn hộ The River Thủ Thiêm, cư dân sẽ tận hưởng các tiện ích tiêu chuẩn 6 sao như hồ bơi, nhà hàng, cà phê, spa, phòng tập thể dục, gym, fitness, yoga club, trung tâm thương mại nội ngoại khu của dự án, công viên bờ sông Sài Gòn, trung tâm hội nghị triển lãm, các dịch vụ tiện ích như trường học, bệnh viện, ngân hàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự tập yoga giúp mọi người có thể cùng nhau thư giãn với các bài tập yoga làm mạnh và nâng cao sức khỏe. Sân thể thao ngoài trời, hệ thống công viên, cây xanh ven sông, cây xanh đường nội khu tạo thành những mảng xanh liên tục, xen lẫn với công trình kiến trúc, tạo nên một môi trường sinh thái trong lành cho người sử dụng. Công ty City Garden là công ty thành viên của Rivico, được thành lập vào năm 2003. Rivico là một trong những công ty đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam từ khi thành lập, Rivico đã phát triển các dự án bất động sản với chất lượng cao. Năng lực của chủ đầu tư Rivico với các dự án đã triển khai 1 City Garden, Phase 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 2 Central Boys, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 3 Nissan, Tôn Đức Thắng, Hồ Chí Minh, 4 Residence Play, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, 5 Sanctuary Hồ Tràm, bãi biển Hồ Tràm, 6 Watermark Hồ Tây, Hà Nội. Giá bán căn hộ từ River Thủ Thiêm quận 2 được rumo chỉ từ 5.500 đến 6.000 USD một mét vuông. Được đánh giá đây là mức giá bán chấp nhận được để đầu tư sau khi so sánh với các dự án lân cận. Nara Residency trong Amber City 8.000 đô một mét vuông, The Galaxy trong The Metropole liền kề The River 7.200 đô một mét vuông. Phân tích 4 yếu tố nên đầu tư căn hộ The River Thủ Thiêm. 1. Tỷ suất lợi nhuận trong các căn hộ tại Thủ Thiêm tăng cao trong 4 năm. Ví dụ dự án Amber City, Dock Residency bán tháng 12 năm 2016 từ 5,9 tỷ một căn, từ 93 m2. Giá 2018 là 6,8 tỷ đến 7 tỷ một căn view về hồ trung tâm Thủ Thiêm. Tính ra tỷ suất lợi nhuận căn hộ là 38% một năm. Tòa tháp Linden Residency khách hàng mới vào hợp đồng 20%. Lotila Residency bán tháng 7 năm 2017 giá từ 8 tỷ một căn đến năm 2018 là 8,5 tỷ. Mới vào hợp đồng 15%, tỷ suất lợi nhuận hơn 41% một năm. Vào giai đoạn 3, tòa tháp Go Residency vừa bán tháng 6 năm 2018, mức giá từ 6.800 đến 7.200 một mét vuông. Trong khi Amber City hầu như chưa thi công gì nhiều, căn hộ Sarimi khu đô thị Sala bán tháng 5 2015, giá từ 4,3 tỷ một căn 88m2, giá bán 2018 là 6,5 tỷ một căn, tỷ suất lợi nhuận 17% một năm. hai Thanh khoản dòng căn hộ Thủ Thiêm trong 3 năm qua có tốt không? Trong 3 năm qua, thị trường thứ cấp dòng căn hộ tại Thủ Thiêm thanh khoản rất nhanh, chỉ cần sản phẩm giá tốt vừa ra là khách hàng cọc ngay do sự phát triển mạnh của khu đô thị Thủ Thiêm, nhiều trục đường như Nguyễn Cơ Thập, Mai Chí Thọ, đường Vòng Cung, đường ven sông Thủ Thiêm và nhiều phân khu trong Sa La đã quang minh hình thành rất đẹp. Khách hàng thấy được sự thay đổi mỗi ngày tại Thủ Thiêm và nhìn thấy được tiềm năng của khu đô thị này trong tương lai, nên rất nhiều khách hàng chấp nhận mua lại dù giá chênh lệch rất cao. Và một điều dễ nhận thấy, các dự án cũ hay mới tại Thủ Thiêm dành cho người nước ngoài mua luôn cháy hàng, dù chủ đầu tư bán mắc hơn cho người Việt 5 đến 7%. Điều này cho thấy không chỉ nhà đầu tư trong nước mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng thấy được tiềm năng và viễn cảnh của Thủ Thiêm trong tương lai. Và một điều dễ nhận thấy, các dự án cũ hay mới tại Thủ Thiêm dành cho người nước ngoài mua luôn cháy hàng dù chủ đầu tư bán đắt hơn cho giá người Việt 5 đến 7%. Điều này cho thấy không chỉ nhà đầu tư trong nước mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng nhìn thấy được tiềm năng và viễn cảnh của Thủ Thiêm trong tương lai. 3. Yếu tố chờ tiềm năng tăng giá của căn hộ The River trong 3 năm tới trong 3 năm tới Thủ Thiêm có gì? Sự hình thành của các siêu dự án dọc sông Sài Gòn như The Metropole ngay cầu Thủ Thiêm 2 được phát triển bởi Sơn Kim Land và hai dự án tỷ đô là Amber City, Keppel Land và Eco Smart City tập đoàn Lotte. Dọc đường Nguyễn Cơ Thạch có Thủ Thiêm C của GSENC e Hàn Quốc. Có thêm view với dãy shop và khu Sala Đại Quang Minh. Hai dự án này đã được hình thành và được đánh giá sẽ rất sầm uất trong tương lai. Các dự án liền kề Thủ Thiêm dọc đường lương định của như Paris Hoàng Kim hay Remian City chắc chắn hình thành sẽ đẹp và đồng bộ với khu Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 2 đã xây dựng, dự kiến thông xe vào năm 2021, không chỉ giúp Thủ Thiêm kết nối qua quận 1 nhanh chóng, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là hạ tầng giao thông ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ giá bất động sản Thủ Thiêm và dự án The River khi cây cầu này đi vào hoạt động. Cầu Thủ Thiêm 3 nối vào quận 4 và cầu Thủ Thiêm 4 nối vào quận 7, dự kiến động thổ xây dựng vào năm 2021. Trong vòng 3 năm, giá Thủ Thiêm sẽ dừng hình thành các khu đô thị hạ tầng và giá trị cũng như các mặt bằng Thủ Thiêm sẽ tăng mạnh. 4. Quỹ đất giáp sông tại trung tâm để phát triển dự án đã hết Dự án giáp sông tại trung tâm hiếm lại càng hiếm, nhất là những dự án giáp sông lớn như sông Sài Gòn hầu như đã sớm quy hoạch dự án. Một điều dễ thấy trong những năm qua, nhu cầu về dự án giáp sông luôn rất lớn và luôn cháy hàng mỗi khi mở bán. Kính thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi là nhà mẫu của vào thủ thiêm Sau khi hết dịch ờ, Covid-19 thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đăng ký tham quan nhà mẫu Hãy đăng ký ngay vào số hotline 0931 222 000 cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công được 50% và dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm nay. Việc hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 sẽ giảm lưu lượng xe cho hầm Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 1. Bên cạnh đó cũng giúp cho người dân lưu thông qua lại một cách thuận tiện hơn và điều đó chắc chắn sẽ làm cho giá đất và căn hộ tại Thủ Thiêm sẽ tăng vọt. những video mới nhất về các dự án bất động sản được chúng tôi chọn lọc ờ, về phân tích dự án bất động sản và cập nhật tiến độ dự án bất động sản đó. Hãy bấm vào hình quả chuông để mỗi khi chúng tôi phát video, bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video đó. Vâng, xin cảm ơn.